nha quý vị Mỗi idol đều có một cái nét riêng cho mình Không thể lẫn tạp Không thể lẫn tạp được Có kiếp nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đớn đau nào đừng hướng về mình xa nhau có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu có đắng cay nào bằng anh vui vàng đi mau người con gái đang đi cạnh anh giờ người ta không yêu thương anh em biết phải làm sao không sợ luôn á ừ. trái tim anh giờ đã quen chiều chuộng rồi ủa có nào hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt đau buồn hơn bờ mi em không sao có đớn cay đau bằng anh vội vàng những thứ cao xa nếu sao nấy họ ra đi vội vàng em vẫn chờ anh giữ anh đừng cần những thứ cao xa đừng quên ta đã